Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hồng Lê Thị. Trong chuỗi các cái bài series chia sẻ về luyện dịch tiếng Nhật IT Computer thì mình có chia sẻ một số các cái từ vựng liên quan tới IT này hoặc là cái cách mà mình dịch uh, trong cái quá trình mà làm việc như thế nào. Uh, hôm trước trên fanpage học tiếng Nhật của Mao mình cũng có đưa ra một cái đoạn tiếng Nhật rất là ngắn uh, để uh, cho các bạn dịch trước và hôm nay dựa vào cái phần dịch của các bạn mình sẽ chữa theo các cái ý mà mình nghĩ là quan trọng và giúp cho các bạn có thể dịch hay hơn mình sẽ ờ, cùng chữa cái bài ngày hôm nay nhé à, ờ, bây giờ mình sẽ đọc trước này Nihon no offshore kaihatsu saki toshite juliok na Vietnam ga IT gizutsu sao baizo saseru ở đây động từ của mình ở thấy đó là cái từ saseru ấy động từ ở thể sai khiến có là đang khiến cho cái số lượng uh, kỹ sư ờ, IT đang tăng lên gấp đôi thì cái từ bizo đây là tăng lên gấp đôi này còn cái từ gá ở đây đó chính là betonamư có nghĩa là betonamư đang khiến cho cái số lượng kỹ sư IT tăng lên gấp đôi thì cái Betonamư này nó lại được bổ nghĩa bởi cái ý ở đằng trước là một cái đất nước rất là hùng mạnh này, hùng hậu này hoặc là một cái đất nước tiềm năng đúng không? Với tư cách là một cái địa chỉ phát triển offshore của Nhật Bản. Thì với cái cách phân tích như vậy thì các bạn có thể dịch uh, nguyên văn uh, đó là uh, Việt Nam một cái đất nước mà hùng mạnh này uh, với tư cách là một cái địa chỉ phát triển offshore cho Nhật Bản thì đang gia tăng cái số lượng uh, kỹ sư công nghệ thông tin. Uh, cái uh, động từ ở thể xoay khiến này mình sẽ có thể dịch thành nhiều ý. Thứ nhất đó là khiến cho cái gì đó này, hoặc là ờ, bắt ai làm cái gì đó này, hoặc là cho ai làm cái gì đó này. Thì ở đây cái ý của mình ấy, mình đang hiểu đó là khiến cho tại vì là ở đằng sau này này ờ, có cái câu là Yasin Tekina Kekaku là cái kế hoạch à, cũng như là cái tham vọng của à, Việt Nam là sẽ tăng cái số lượng người từ tầng này người lên tầng này người cho đến năm 2020 nên là cái đoạn mà Saseru ở đây ấy, mình sẽ dịch à, theo cái ý là uh, Việt Nam mình đang có cái kế hoạch như thế và uh, để làm cho cái uh, số lượng uh, kỹ sư công nghệ thông tin nó tăng lên gấp đôi ấy, uh, thì với cái ý như vậy thì là mình sẽ dịch như sau uh, mình thêm một cái ý rất là nhỏ đó là Việt Nam này một đất nước phát triển offshore thì cái từ Saki ở đây này nó mình hiểu với cái nghĩa là nó bằng với lại Betonamư uh, nên là mình sẽ dịch luôn cái từ Saki này nó là một đất nước à, Việt Nam một cái đất nước à, phát triển offshore à, hùng hậu thì cái từ Yu cự na ở đây đó là một cái đất nước phát triển offshore hùng hậu hoặc là à, tiềm năng à, cho cái thị trường Nhật Bản thì đang nhân đôi cái số lượng kỹ sư công nghệ thông tin này à, cái Câu số 2 là Yasin Tekinake các cự. Câu này kết thúc là danh từ nên là mình sẽ đi tìm chủ ngữ cho nó. Bình thường là các câu gần nhau chủ ngữ sẽ giống nhau nên là mình sẽ à, nối nó vào hai câu với nhau luôn. Đó là à, cái kế hoạch hay là cái tham vọng của của Việt Nam à, thì là à, sẽ à, đến năm 2020 thì sẽ nhân rộng cái từ kakujiu uh, à, CEO tố sư ở đây nó là một cái thể uh, thể hiện sự ý chí rồi quyết tâm ấy nên là mình sẽ dịch ở đây là uh, tham vọng của Việt Nam hay là cái kế hoạch mang tính đầy tham vọng của Việt Nam à, đó là tối ưu đúng không? Đó là đến năm 2020 thì sẽ gia tăng hoặc là mở rộng, nhân rộng à, số lượng à, kỹ sư công nghệ thông tin hay là số lượng kỹ sư IT hiện tại từ 300.000 người lên à, lên 600.000 người. Cái đoạn này mình viết thiếu một số không rồi. Còn cái đoạn ở đây các bạn có thể bổ sung thêm một cái ý đó là Ờ, với cái số lượng à, kỹ sư công nghệ thông tin à, hiện tại à, được à, cho là đúng không được cho là khoảng tầm đấy thì là mình có thể dịch lược đi hoặc là các bạn có cho thêm cái từ là khoảng đấy cũng được nhưng mà mình sẽ để ở đây đó là à, nhân rộng số lượng kỹ sư IT hiện tại hiện tại từ 300.000 người lên 600.000 người cái đoạn mà gen dai vá này này nó chỉ là cái chủ ngữ con của cái ý uh, đằng trước cái ố này thôi chứ nó không phải là cái uh, chủ ngữ chính của cái câu này nhá cái chủ ngữ chính của cái câu này nó vẫn là Betonamu có là Việt Nam thì đang có cái tham vọng như thế thì là mình sẽ dịch như vậy tham vọng của Việt Nam đó là tối ưu đấy là đến năm 2020 thì sẽ cố gắng nhân rộng cái số lượng kỹ sư IT hiện tại từ 300.000 người lên 600.000 người à, tiếp đến là gì ạ kê các cứu hộ 修道するのはベトナムの科学技術省教育訓練省 IT 業界団体のベトナムソフトウェアアソシエーション VINASA 政府と民間が国を挙げて IT 分野での競争力強化に乗り出す学校だ。có một cái đó là cái dấu chấm ở giữa này các bạn thì khi mà mình muốn uh, có một cái danh từ ghép ấy thì người ta hay để cái dấu chấm ở đây là cái bộ này là bộ uh, khoa học và công nghệ đấy hay là bộ khoa học và kỹ thuật của Việt Nam nhá thì uh, có một bạn nào đấy dịch là uh, bộ kỹ thuật và Ờ, tập đoàn khoa học Việt Nam này là bị sai nhé các bạn cái từ xô này nó sẽ đi liền với cả hai cái danh từ này còn cái này cái no ở đây nó đứng ở cái chủ ngữ ấy, thì mình có một cái hình tội cho các bạn là cái no nó là cái gì thì đằng sau nó là cái đấy đằng sau nó là các cái tổ chức đoàn thể các cái bộ ban ngành nên là mình sẽ dịch luôn nó là các cái bộ ban ngành đoàn thể hoặc là rút ngắn lại nó chính là các cái đơn vị thôi các cái đơn vị dẫn đầu cho cái kế hoạch này bao gồm có bộ khoa học và công nghệ Việt Nam này bộ giáo dục và đào tạo này rồi rồi uh, Vinasa thì Vinasa trong tiếng Việt của mình nó là hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam đấy thì cái này mình tra trên mạng cái Vinasa đó là cái gì thì chính xác cái từ tiếng Nhật nữa là như thế thôi uh, tiếp đến là có một cái cụm từ đó là Kunio Ageru Kunioage đựng thì cái phần nốt ở đây mình tra ở trong từ điển ấy nó chính là Kokumin Subete có là toàn bộ người dân này cũng như là toàn à, thể uh, dân tộc ấy đúng không thì mình sẽ hiểu đây là toàn bộ uh, chính phủ và người dân thì mình dịch là chính phủ cùng toàn bộ người dân thì đang làm sao cái từ đa sự ở đây là đang bước vào đang bắt đầu bước vào một cái hành trình mới đang ờ, bước vào một cái giai đoạn mới thì nó sẽ dùng cái từ đa sự này còn cái từ cặc cô ở đây nó là đang trong cái ừ, cái cái cái dáng vẻ như vậy đúng không đang trong một cái uh, trạng thái như vậy thì thì cái từ caco này mình không có dịch được kỹ ở đây mình dịch ừ, lướt nó qua thôi thì là mình sẽ dịch là chính phủ cùng toàn bộ người dân đang bắt đầu nô đi đa sự này ban bắt đầu bước vào cái quá trình à, kêu cạ đây là tăng cường cái khả năng à, cạnh tranh à, ở trong cái lĩnh vực IT của mình thì có một bạn bạn ấy dịch là trong cái lĩnh vực IT của toàn quốc ấy, thì không phải nha các bạn cái bài này người ta đang nói là cái uh, gia tăng cái số lượng uh, kỹ sư công nghệ thông tin à, dành cho các cái thị trường nước ngoài và Nhật Bản ấy nên là nó không phải là à, tăng cường cái khả năng cạnh tranh trên toàn quốc đâu mà là tăng cường cái khả năng cạnh tranh của Việt Nam so với Nhật và thế giới nên là mình đang để ở đây là tăng cường khả năng cạnh tranh trong cái lĩnh vực IT của mình thì bài này nó có hai ý khi đọc cái bài dịch của các bạn mình thấy uh, có hai điểm uh, cái điểm thứ nhất đó là cái động từ ở sai khiến này này mình phải hiểu được cái new nuance sự của nó có là Việt Nam với cái hiện trạng như vậy thì nó đang khiến cho cái uh, đang khiến hoặc là đang làm hoặc là đang thực hiện những cái việc để mà uh, gia tăng cái số lượng uh, kỹ sư công nghệ thông tin là cái thứ nhất này uh, cái thứ hai đó là cái câu này của mình kết thúc là cái câu danh từ nên là mình sẽ hiểu là tất cả những cái ở cái đoạn trên này nó đều bổ nghĩa cho cái danh từ này thôi và mình sẽ thấy ở đây nó có một cái động từ là ố này cộng với lại lại ní này có là mở rộng hoặc là nhân rộng cái ố này lên cái ní này đúng không thì là mình nhìn được cái cụm cấu trúc ngữ pháp như vậy cộng với lại cái Yasin Tekinake các cự là mình đã ra được cái khung rồi tiếp đến mình lại đi tìm cái chủ ngữ cho nó nữa là các câu gần nhau chủ ngữ giống nhau thì mình sẽ th- cho thêm cái chủ ngữ của là Việt Nam vào thì cái câu của mình nó sẽ rất là season đúng không thì là mình sẽ dịch là cái kế hoạch tham vọng hay chỉ đơn giản đó là cái tham vọng của Việt Nam đó là sẽ cố gắng ờ, nhân rộng cái ố này lên cái ní này Đấy, là mình đã có thể nhìn ra được câu rồi khi mà mình nhìn câu theo cái cách như vậy thì mình sẽ nối được các cái ý với nhau để cho cái câu tiếng Việt của mình ấy khi mà mình đọc ấy thì nó cũng có cái sự liên kết nhất định nào đấy chứ nếu mà mình chỉ nhìn vào từng câu từng câu một và mình không biết được cái sự liên kết của câu ấy thì đọc cái mạch văn của mình nó cũng không được xuôi ấy thì mình sẽ có một số các cái quy tắc giống như là mình vừa chia sẻ để giúp cho cái câu của mình nó được mạch lạc hơn à, còn ở bên dưới thì nó chỉ đơn giản là à, những cái cách Hyogen à, mà mình có thể tra được ở trên từ điển thôi à, các bạn à, có thể tham khảo nó nhé à, về cái việc mà phát triển offshore này này ờ, thì uh, nó có cái định nghĩa ở trên mạng các bạn có thể tra nhưng mà mình sẽ uh, trích dẫn cái đoạn mà mình dịch ở đây uh, thì ở đây mình sẽ dịch là phát triển offshore là cái việc mà uh, ủy thác các cái ố này này các cái công việc ví dụ như là uh, nghiệp vụ phát triển hệ thống cho các cái công ty phát triển ở nước ngoài hoặc là các cái công ty con ở hải ngoại có nghĩa mình thấy có hai đối tượng một là cái công ty phát triển uh, ở nước ngoài là ví dụ như là công ty Việt Nam à, chuyên phát triển phần mềm chẳng hạn hoặc là công ty Ấn Độ luôn chuyên phát triển phần mềm hoặc là công ty Trung Quốc chuyên phát triển phần mềm thì nó được gọi là kai gai no kai kai sạ còn cái từ kai gai Ờ, cô cai xạ đây là công ty con ở nước ngoài ví dụ như là có một cái công ty nhật phát triển phần mềm ờ, người ta mở chi nhánh ở việt nam ở trung quốc hoặc là ở ấn độ rồi hoặc ở singapore nọ kia ấy thì cái, việc phát triển offshore là mình ủy thác các cái công việc về nghiệp vụ phát triển hệ thống chẳng hạn hoặc là ủy thác các cái công việc về phát triển phần mềm đấy ờ, cho các cái công ty ở nước ngoài thì có thể đấy là cái công ty của vốn nước ngoài hoặc là cái công ty của Nhật nhưng mà nằm ở nước ngoài à, tiếp đến là tại sao mà người ta lại à, có cái việc phát triển offshore như thế thì bởi lẽ rằng là cái ờ, cái cái cái chi phí để phát triển ờ, thì cái tỷ lệ mà ờ, chi phí dành cho nhân công thì nó đang rất là lớn thế nên là bằng cái việc là outsource outsource ở đây có nghĩa là sẽ chuyển cái nguồn nhân lực của mình ra nước ngoài với cái nơi mà chi phí nhân công nó rẻ hơn là ở trong nước thì là sẽ kỳ vọng là sẽ giảm được cái chi phí cũng như là cắt giảm được cái chi phí trong cái quá trình phát triển ngày xưa ấy thì là từ Korema đấy là từ trước đến nay thì các cái doanh nghiệp Nhật Bản thì đang outsource là đang nhờ um, chủ yếu là Trung Quốc để mà à, phát triển à, phần mềm cũng như là như kiểu outsource ra bên ngoài chủ yếu là đất nước Trung Quốc nhưng mà gần đây thì cái phí à, nhân công ở nội địa Trung Quốc thì nó đang tăng vọt thế nên là à, Nhật Bản đang dần dần này, à, đang dần dần chuyển cái à, nơi à, uh, ủy thác cái công việc phát triển uh, đấy sang Việt Nam đúng không là một cái nơi mà phát triển học xong mới và Việt Nam đang dần dần trở thành một cái uh, thị trường uh, phát triển học so uh, rất là lớn mạnh uh, của Nhật đấy thì đó là cái phần nội dung uh, định nghĩa của cái việc mà phát triển học so thì tiếng Nhật của mình là, là offshore kahatsu Đấy, thì các bạn có thể search ở trên mạng thì nó cũng ra cái phần à, định nghĩa này thôi à, còn cái việc dịch thì là mình sẽ dịch theo cái cấu trúc ngữ pháp và hiểu nó một cách đơn giản nhất có thể cũng như là khi mà chuyển ngữ ấy, thì mình sẽ chuyển ngữ sao cho nó hợp lý à, nhớ là khi mà chuyển thì làm sao để câu tiếng việt của mình nó trở nên hài hòa và đọc nó à, khúc chiết và mạch lạc Đấy, thì cái bài chia sẻ ngày hôm nay của mình kết thúc tại đây. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài tiếp theo nha. Zane. Dạ